lòng con chúa ơi ngay giờ này chạm lòng con để con không xa ngài chạm lòng con chúa ơi ngay giờ này chạm lòng con để con say mê ngài vương con vươn lên con vươn lên khỏi nghi ngờ và sau não thì con sẽ hát chúng tan người khen danh chúa xin thần linh đến chạm vào tâm con chúa ơi chạm lòng con chúa ơi ngay giờ này chạm lòng con để con lòng con chúa ơi ngay giờ này làm lòng con để con luôn yêu ngài bước vâng, con vươn lên khỏi chốn tôi tâm tuyệt vọng bước vâng, con vươn lên khỏi nghi ngờ và so nắng thì con sẽ lòng con Chúa ơi ngay giờ này cảm lòng con để con không xa ngài cảm lòng con Chúa ơi ngay giờ này cảm lòng con để con say mê ngài vâng con vươn lên đến thần linh đến chạm vào tâm con chúa ơi mừng vâng, con vươn lên khỏi chốn tôi tâm tuyệt vọng vâng, mừng con vươn lên khỏi nghi ngờ và sao não thì con sẽ hát trong tan người khen danh chúa thiên thần linh đến